Xin chào các anh chị nhà đầu tư à, hôm nay thì mình chia sẻ với anh chị à, một cái kỹ thuật à, một cái cách à, để các anh chị à, nhận biết được là cổ phiếu nào đang được các cái tổ chức bảo trợ các cái tổ chức càng à, đẩy giá lên thì một trong những chỉ báo mà à, mình thường sử dụng à, kết hợp với các đường à, các cái chỉ báo của đường MA chính là cái đường uh, à, chỉ báo MCDX MCDX này. đây đường multicolor dragon uh, extended đây chính là cái chỉ báo này đây là cái chỉ báo mình sử dụng bên trên đây các bạn này đây thì uh, uh, các chỉ báo ở ờ, chỉ báo Mercedes này á, thì à, nó phải có ba thành phần màu màu xanh màu vàng và màu đỏ màu xanh thể hiện là nhà đầu tư cá nhân màu vàng là thể hiện nhà đầu tư uh, nhà đầu tư tờ, cái ờ, gọi là đầu tư trong nước và và màu đỏ chính là các cái tôi chỉ cái, cái tổ chức lớn đang nắm giữ một cái cổ phiếu mà cái màu xanh ấy, nó chiếm tỷ trọng quá nhiều hay nó lấn át hoàn toàn nó lấn át hoàn toàn thì ở đó thì không có nhà đầu tư tổ chức nắm giữ thì lúc đó thì tôi người ta đã thoát hoàn toàn rồi thì ở nhỏ lẻ mà đang chơi với nhau á, thì rất là khó để đi lên mình à, mình sẽ lấy hai ví dụ cho các bạn xem nhá. đầu tiên là cổ phiếu hút thì mình có mua cổ phiếu hút này ở giá âm vùng này mình biết nó, nó khá là muộn tuy nhiên thì bọn mình cũng ăn được, được từ nhịp này cho đến, đến đây đến đây thì mình thoát hàng ngay cái vùng này rồi và mình khi mình mua cổ phiếu này thì một trong những cái chỉ báo mà mình mình mình xài là mình một trong chỉ báo để mình sử dụng chính là cái chỉ báo MCDX này cộng với kết hợp với các đường MA này thì à, ở tại những vùng giá này này ở tại những vùng giá này thì tổ chức tổ chức đã bắt đầu thu gom rồi thì thực ra thì nó đi từ giá 2.000 lên đó tuy nhiên thì đây mà thực sự tổ chức bắt đầu người ta xong vào người ta đánh ấy, thì nó bắt đầu ta đã cho con phiếu bắt đầu chạy là đi, đi từ vùng giá này này đó người ta thu gom từ vùng này rồi đó sau người ta đánh từ 2 ngàn mà lên đến 50 ngàn mà. Người đánh rất là dài hơi trong vòng 2 năm 2020 đến 2022 là ta năm nhân tài khoản đến 50 lần ở đến 25 lần mà các bạn như các bạn có 1 tỷ mà các bạn nhân lên 25 tỷ trong mà các bạn à, có cầm trong vòng 2 năm không cầm chứ chắc chắn là cầm đúng không ạ tính ra từ tháng 12 cùng 20 đến tháng 21 ờ, tháng 3 thì đâu đó là khoảng một năm rưỡi chứ mấy mà các bạn tài khoản các bạn nhân 25 lần các bạn dám, đầu tư không các bạn làm gì ra mà trong vòng một năm các bạn nhân tài khoản lên 25 lần thì tôi chức là thu gom từ những vùng này bắt đầu từ mùa thu mua mua dần dần dần dần dần dần đẩy giá lên và bắt đầu ờ, đánh lên ờ, mạnh mẽ là giai đoạn này từ vùng giá ngày 20 tháng 10 2021 là bắt đầu cổ phiếu hút tổ chức bắt đầu đánh lên này đánh lên bạn độ ờ, khởi đầu với một cái von cái cái cổ phiếu với bon bond biên độ rất lớn các bạn thấy này đúng không cái quá trình thu gom tổ chức này người ta bắt đầu này. đó người ta thu gom với lệnh cái số lượng lớn luôn đó. đây này các bạn nhìn thấy là cái von cái von nó lớn hơn rất là nhiều gấp 3 gấp 4 lần những cái ờ, những cái năm trước đó thấy không các bạn thấy không nhìn cái biểu đồ cái von nó thể hiện rất là rõ ràng luôn đây mình sẽ bật lên cho các bạn nhìn thấy ha đó rồi bắt đầu kéo lên thì bắt đầu ở những ở những vùng này thì tổ chức bắt đầu đánh thốc lên đánh thốc lên để cho các cái hội nhóm các cái hội nhóm broker ấy, người ta biết là à, nhóm này ờ, cái cổ phiếu này đang có được ờ, sự tổ chức các tổ chức bảo trợ đang đánh lên đấy thì đây và cái đoạn này là cái đoạn giai đoạn bứt tốc cuối cùng của nó là nó nhân đôi từ giá 23.000 lên 50.000 đấy thì sau khi có quá trình mà tức nó thoái trào á nó thoát hàng á, thì xuất hiện những cái vò, ờ, những phiên này xuất hiện một những cái von cực kỳ lớn von cái, cái xả hàng cực kỳ lớn và nó bứt nó nó trượt khỏi đường M10 đó là chính là lúc xác nhận thì, à, tổ chức đã thoát hàng hoàn toàn thì lúc đó các bạn cũng nên thoát hàng đi tại vì là đối với nhà đầu tư cá nhân của mình nhé thì à, cái thoát hàng thì các bạn chỉ thoát hàng trong vòng một phút một phút 30 là xong cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu DIG của năm 2021 đây ở những giai đoạn này này tổ chức ờ, người ta gom hàng này. đó và đây là một trong những cái cây ờ, phiên báo hiệu mà tổ chức bắt đầu đánh lên này đây là cái pha này cái pha này là những pha này giảm tuy nhiên là các bạn à, ở những giai đoạn này ờ, cổ phiếu hầu như đi ngang và, và chỉnh giảm tuy nhiên các bạn thấy là à, cái von nó chịu giảm giảm dần giảm dần giảm dần giảm dần các bạn thấy không cái vòn nó kiệt dần kiệt vòn dần dần dần dần đến giai đoạn này không còn cổ phiếu bán ra nữa thì bắt đầu nó tăng mạnh đây cái này bắt đầu về phục hồi tổ chức bắt đầu đánh lên để bứt thoát lên hoàn toàn luôn đó ở những giai đoạn như vậy các bạn thấy không các cái biểu đồ của các cái màu đỏ nó lấn át hoàn toàn tức là tổ chức đang tiếp tục đánh lên hoàn toàn rất là mạnh mẽ cực kỳ mạnh mẽ luôn đó khi mà cổ phiếu mà trượt khỏi cái đường này này trượt khỏi đường MA10 là phát là các bạn à, tổ chức bắt đầu bán tháo ra mà, mà các bạn cổ phiếu tổ chức tổ chức bán ra bán tháo ra thì đây chúng là cũng chính là lúc các bạn để thoát hàng cổ phiếu bứt ra, đã bị rơi khỏi đường EMA10 e và kết hợp với những thông tin tiêu cực ở thời điểm đó Đấy, đây là hai ví dụ ngắn mà các bạn có tham khảo để sử dụng trong quá trình đầu tư của mình mình là TTF Tuấn Tú TTF nhé các bạn nào muốn ờ, về team của mình thì liên hệ với mình nha cảm ơn mọi người